bi cuồn xanh đông đưa ở trên vàng chưa qua đêm canh tàn chưa đủ ngày tới tháng bầu vậy mà người đi kẻ tới tranh nhau bí xanh lơ thời đâu ai xót xa một lời thôi rồi thương quá bầu đã chân thành thương tình ai dù đã chân thành cũng đành nhìn người sang sông thương thương bi con xanh thương tình ai ngọt đã phai đành thương tình ai tuổi đời quá xa thật xót xa bi ơi bây giờ cô còn xanh như bi cùng xanh đông đưa ở trên vàng chưa qua đêm kinh tàn chưa đủ ngày tới tháng bầu vậy mà người đi kẻ tới tranh nhau bí xanh lơ thời đâu ai xót xa một lời thôi rồi thương quá bầu thành thương tình ai dù đã chân thành cũng đành nhìn người sang sông thương thương bi con xanh thương tình ai ngọt đã phai đành thương tình ai tuổi đời quá xa thật xót xa bi ơi bây giờ cô còn xanh